Ok anh em ơi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục uh, trận thi đấu tiếp theo trong ngày nha anh em. Đấy trận đầu tiên Khả Hồng đánh, trận thứ hai bắt đầu Khả đánh nha anh em ơi. Để hơi vô hơi bị chở tí. Anh em đang xem cho Khả Hồng like ủng hộ chơi nha mọi người. Là bây giờ Khả đang đánh được uh, uh, cuốn nha anh em. Con uh, năm độc, năm độc. Năm độc. Ờ, ờ, trời trời. vẫn đời hùng anh võ lâm sưng thiên hạ chi tổ đời hùng anh võ lâm sưng thiên hạ chi tổ nhiều không vâng. đây em nghĩ không phải cuốn chụp đi rồi do mới gặp ai em ơi <coughs> cứ cho tinh thần là mình à, gặp người nào nhẹ nhẹ cân tí nè má nặng cân á khó đánh lắm <coughs> có tấm tư mà định đúng rồi anh em rồi điểm đấu điểm đấu à, à, à. ok ba đây cái bang mã đỉnh ok nhập cái bang mã đỉnh nha nam cái bàn mà định của chúng tôi cái bàn mà định của chúng tôi cái bàn mà định của chúng tôi mãi định của chúng tôi mãi định của chúng tôi mãi định của chúng tôi mãi định của chúng tôi mãi định của chúng tôi mãi định của chúng tôi đó cái bàn này phịch, phịch chín ít trước còn thịt nó thôi nè cái bàn chỉ việc phục vài đao trên nít giữ banh xong đâu là búp bua bù xong là vài đao tiếp tục là tự động bóc hơn đó, tiếp tục chặn sâu cho nam ok chưa rồi cái bàn ba đỉnh là nhiều cấp đây mấy người cái bang thì mình đánh khá là bình thường em chỉ sợ bóng hồng kia thì mình chưa gặp thôi còn mấy người bóng thường thì mình quật nhanh lắm đâu hôm nay nhiều cấp cái bàn 84 mà đỉnh ok rồi trên 38 anh này cũng bình thường anh này uh, à, gần lon dạng gần lon trên bài này anh Tâm Thánh gặp ai anh Tâm Thánh ơi anh gặp uh, đường môn làm bằng gì Thắng giờ thắng giờ đang đánh đang đánh đang đánh rồi để em, em chuyện cho rồi lầm đi anh ơi sở hữu xịt nó vậy đó ok chưa okay. đó okay, okay. em đánh xong em anh làm nhanh không chà <laughs> vinh cùng quê ok người nam đó lượt like fanpage lên đó 136 like rồi anh em ơi 200 like đi anh em 200 like ủng hộ anh em ơi Hà Kiều sẽ donate khả 100k vì cộng đồng đó có ly cà phê gì liền anh em like được kênh tăng lực tương tác có được sức giúp AD nhé anh em ơi ok trong à, chồng vừa rồi em gặp uh, cái ban mà em quýnh nó rất là nhanh anh em em quên nó mấy cái đào trên biết rồi em bắt bùa nó một đống luôn cái bàn nó thấp quá cao cấp trăm bà tám trăm bà chín ừ, 24 thua 4 20 trận cuối em ơi cố lên tí nữa gặp trương tâm phong này trương thí sơn này cho anh nhanh em <laughs> nhỏ đang <laughs> cánh cuốn này Khải đặt hết tâm huyết vào bạn năm động này khá là cao nè tại vì anh Thiếu Lâm Khải đánh khó lắm tập này vô cái băng không không thể nào đánh được anh Cuốn ơi ừ. nếu mà ổn ổn thì uh, có thể quanh qua cái cái cái cái, cái, set đồ này cho con ạc chính em em quanh lại set thứ năm anh cần em đi lên đó tiếp tục năm động ok không hiểu không ý là em sẽ đổi về năm độc em sẽ đánh cái hạt uh, ờ, năm độc ờ, em mượn nói chung em mượn set đồ anh trong vòng 5 ngày đó Ừ. đó đúng rồi xong đâu là không lúc cái bi thì em chủ yếu vô top thôi còn lúc cái bi thì em trả lại đến anh anh anh nói anh có bi xếp đồ ảnh chứ còn em lúc đó em đánh thiếu lâm rồi chứ còn đỡ mà thiếu lâm em đánh vô dòng dòng này không là không thể nào vô được toàn cái ban không không thể nào vô được chỉ có đồ em đọc thật là ngâm mi mới vô được tập lại đánh rồi cái ban hết rồi còn nhiều ôi em thấy này khánh râu này vô đồ cứng rồi tùm lum là á toàn cái ba không yếu mà, này không này cái bàn hai món định khái kiểu này quật em chết ngay cái thiệt là thiếu lâm em không làm được gì luôn chỉ quýnh được mấy năm đồng đường bô mà bữa không dám đi luôn nè nãy giờ 4 like rồi nha ok em cảm ơn anh hùng an nha anh khải sao không like facebook ủa vẫn đang like facebook mà trang hồ ơi Khải vẫn đang like trong fanpage Võ Công Trường Cười Sông Hà Giải Tách với lại duy Khải Gaming fanpage mà Đỡ lên 6 like nữa nha Ok anh Hùng An ơi 151 like rồi em ơi Thiếu 49 like nữa em ơi <laughs> Đó Hà Kiều chơi kiểu quá chắc luôn anh ơi Lên 200 like donate cho thằng em 100k làm đi cà phê Auto đánh là mình dùng auto gì bạn Khải Nếu mà đỡ auto thì vẫn là auto bơ ca một uh, auto ca Kim Yến nha anh Hoàng Nam Lê ơi gặp mấy ông cái bàn á mình có cái, cái, hướng sách đánh này đam vài cái cho ông rút mana nào mình đứng bùa đâu, chứ mà gian đó ông đâu đánh được mình đâu ông hết bùa ông hết mana á bây giờ mình farm thôi đó là những cái ban thường còn cái ban viết thì chưa biết chưa biết ồ có con nem độc mai lớp này ồ nem độc mai lớp này cũng căng đấy ui bốn bốn kia phái ấy cha quá dữ dội nha gặp con này khỏe đấy đừng có đùa Đau như mình luôn năm độc nó như mình luôn nè À cấp nó thấp không được không sao Cái con này em sẽ cố gắng đánh Cái này thấp đó cấp thấp Con hàng 448 thì cấp nó nhiều thôi Cấp nó khoảng 139 à Trời Trời Nó thua nó nó thắng 10 thua 8 rồi anh ơi Thằng này không anh thua Mình sẽ cố gắng thịt nó là được Mai nước mà nó mặc như thế này em đứng đánh kim 9x Đúng rồi Đúng rồi em mà chặt được cái mình phân bù liền mà Đằng này được, không? đằng này nó mới 139 thôi. Không cần đừng đánh mấy đầu. Nó nó đeo mức bùa rồi. Đúng rồi anh. Đàm chín đít em phanh bù là nó chết rồi. Nó làm trợ. Nè, tỷ lệ mình khá là cao nè. Đội mình. Ờ, tháng 24, còn 4. Ok không? auto bơ ca mình mua đâu anh có thể liên hệ auto game yến nha anh ơi của đào đẹp thế các thương vấn đi trong một trăm bốn mươi năm tháng tháng giờ tinh một trăm chín chín mình không nói à, à. hết hôm trước em thua là có lương đúng hai trận em không biết, biết kiểu gì luôn nó đam em đúng hai cái bóc hơi cũng nhanh vài trưởng luôn nè cảm giác đủ như mình máu giấy vậy hay vậy cái lúc đấy mình chưa có 120 có rồi có rồi nó nó nó nó đà nó, nó cách vô xong nó đam em hai cái mà này em không có luôn em không có mana để em đánh luôn xong nào là nó đam em hai cái em chết luôn hai trận liên tiếp luôn má áo thiệt thằng này bên xe bên kia thì mắt biết tận mặt tận rồi anh nè một đến hai năm rồi mình thì mới cái một đến mười rồi thua đến 15 cấp đâu mình mới đến ờ, uh, 6 mới 1 đến 6 à 6. Đó, thua gần mấy cấp à, đến 5, đến 7 hay 8 gì ừ. đợi mua Evan này cố gắng mua cho mát anh này. có đâu mà mua có có Evan có Evan có Evan có lấy cái phi phong kháng cả bên thiếu lâm cho năm độc đeo luôn cho khải cho đúng rồi biển nguyễn ơi khải đeo màu này tất cả hiệu ứng ngựa này đó khải cũng đưa qua này phi phong khải cũng đưa qua này mặt nạ kháng đưa qua này đó kháng khẳng rất là trâu hôm trước ờ, có 75 cộng 3 thứ 5 chém 2 đào vãi nồi <laughs> chém như con à, chịu kỳ hờ chém hai đào chết chịu chúng gặp thứ làm đào là bắt lương nữa xin buông tay chịu chói không làm được gì anh ninh này ninh không vững bại này ninh thắng nhiều hơn nhiều tháng 20 thu 11 20 thu 11 thì khó làm nhiều tốt ờ, bên này nó thu 18 à bên này thu nhiều quá thu nó 18 chẳng cứ thắng được tầm khoảng 30 trận là có tốt đúng rồi anh em thì cái mộng em em top 1 2 3 4 còn ba top 1 16 tầm này là easy 16 rồi em quýnh em là quýnh cho anh em phải lên top lấy dòng luôn lấy dòng sáng luôn cố gắng hết sức anh em ôi hồi nãy ờ, hồi sáng em gặp hai con em mi hơn em anh luôn 20 nó hết máu ừ đồ em quýnh đồ sạch sẽ máu em còn 10 bình nó chết nó hết máu luôn hai con em mươi sao Đi chỉ mong gặp Nami ừ. xem đúng rồi anh xem cái băng bổng vạn sự tùy duyên ok lão đại ở cộng một lão đại cộng một này cũng năm độc lão đại cộng một năm độc ok có vài năm đọc bạn sợ tự nhiên khải vừa rồi khải vừa soi giờ nó có tiêu ra cái bàn chô phú cường nữa này đầu phú cường thiếu lâm thiếu lâm bỏng luôn cho quá dữ <laughs> má thiếu lâm bỏng ghê dữ ta đây bạn sợ tự nhiên đây cái bóng bỏng này mày cái bóng này chắc mình cũng banh bốn món một cũng phải không à, mát đây Ê, cầu đào với tao tưởng sao à. khải đừng môn ờ, ba món mình kim cái băng là đồ đẹp luôn em ơi đó đồ cái băng này cấp nhiều hạng 55 được cấp chắc ngỗng 152 152 quên quên đường ngon lắm bánh gì khá ơi ừ hay còn ờ, cái 18 19 mình chết rồi Trương Tâm Phong, vô đang. Có làng phúc Cường Ok Thiếu lâm bóng này mời Anh em nào đang xem like chưa like thì cho Khả một like đi anh em ơi Còn thiếu 30 like nữa đặt móc rồi anh em ơi Đúng rồi Hiện tại đang thiếu 30 like nữa đặt móc 200 like anh em ơi Anh em ủng hộ Khải ờ, được nhận donate 100k đi anh em ơi Hà Kiều là anh em thấy không? Hà Kiều comment không? Này là anh em thiếu lâm bóng Thế lâm bóng này nếu mà có gặp thì cũng Khải cũng cố gắng câu đam thôi, không thể nào mà giao tranh cho nó được. Lâm này thì câu đam thôi. Nó đánh phạm quy gần mà mình đâu có sợ đâu. Những con mà đánh phạm quy gần thì mình không sợ. Mình câu đam, câu thế lực thôi. Rồi à, vô, vô em ơi. Ok ok, vô vô vô. anh anh ninh cái đó không ninh cái đó không đưa đưa em em em em, em cấp lại dòng cho nè anh vô vô vô bên trong chưa anh không đánh không đánh nữa không đánh luôn hả không đánh ok ok rồi ok ok nè rồi với tâm thánh rồi thứ năm nữ đúng rồi thì nghiện rồi thấy cái bằng bóng thua được môn tiểu lý hả khải nếu mà bắt tiểu lý thường xuyên thì cái băng bóng không nhấp tay được đâu thua cũng bình thường mà liên đấu này không có thiên nhẫn chiến hả có nha ba bớt đây có thiết bị vệ sinh băng mình đó anh thiên nhẫn uh, qua long kích à, rồi tiếp tục trận hai năm ơi Để kiếm thằng bé bóp là bám 5k ờ, mua được không khả kiếm bếp bóc kiếm như thế nào anh ơi đây đồng coi kiếm này đây đây 5k ok anh ơi quá đẹp luôn hơn là anh ngon ấy được được 5k quá rẻ mua luôn anh ơi hôm, hôm trước anh mua có 3k thì mua cái đó 5k được đấy bán lại cái kia cho anh em trong bàn đây 5 kim ấy. đúng rồi 5 kim là quá rẻ 5 kim tầm này thì quá rẻ ừ không có dây đọc phát tiếng phạm ơi anh anh đang chơi anh anh tính chơi cũng đường giống không nè ừ. thì uh, sẽ có con đường một tiêu lý rồi còn đâu thì anh chỉ người đường tiếp ừ. ờ có tiểu lý rồi nghe mươi chuyện kiếm đáng cho anh có đam đó uh, tiêu lý là được mua chuyện kiếm Đấy. xong ờ, xong liên đấu anh em ờ, đánh boss xong rồi anh em đấu giá uh, vật phẩm uh, thiên tử nha nam xong đầu xong đấu giá thiên tử sẽ tiếp tục đấu giá vật phẩm boss hồng kim tối nay rồi phát lương hồng kim tối nay nha nam ơi danh sách khải có chụp rồi nha đường này có rương luôn ờ này có rương em ơi <coughs> không thấy à, thiên hoàng viết đúng rồi thiên ba thì khải chưa thấy còn thiếu lắc thì nhiều lắc thì nhiều cái này thì không chết hai cái này mà không có cái con chặt nó chết để nhân gian rồi không còn cay đắng Khải nó nói á, ờ, Khải Hả? Thằng Tâm, Tâm nó nói mày đặt tên, mày đặt tên, em sai tên rồi kìa Chị mất ra là ai nhé Mày đặt tên Hả? Là A là, là, là M A Z là muốn ra hả? <laughs> két ai tâm thánh ao giùm em luôn tâm thánh ơi <laughs> ao đang giường đây <laughs> thôi tâm thánh ao giùm em đúng rồi ok anh ơi đó, ông anh ông nhường cho một trận em không chứ ông ăn rồi tết cũng thua rồi anh nhường cho vô tốt rồi nè ok anh ơi cảm ơn anh luôn rồi ok anh em ơi tiếp tục trận à, đấu cuối cùng anh em ơi tiếp tục liên đấu cuối cùng này mình mình gặp ai đây một phút <clears throat> phúc một phúc một phúc gặp ai đây thì cuối cùng này uh, cố gắng không biết gặp ai nha em ơi hên xui nha anh em đang xem cho khả một like ủng hộ chơi nha anh em ơi cảm ơn anh em đang xem livestream rất nhiều nha cảm ơn 227 anh em à, đã like và cảm ơn hơn 270 anh em đang xem video nha tiếp tục còn gì đây Trời lại mất lương thôi xong Má lại gặp thiếu lâm đao chết tôi rồi Chịu rồi chịu rồi anh em ơi chịu rồi Chịu rồi À chết chết chết chết chết tôi rồi Trời ơi Chết tôi rồi anh em ơi Chết tôi rồi. Trời ơi chết em rồi anh em ơi đầu xanh má chấm đâu vãi lên hôm qua gặp thiếu lâm này chấm hai đao chết rồi anh em ôi chịu rồi chịu chịu chịu ôi da. chịu anh em ơi ôi đâu ôi dù đâu Ôi dồi, đâu Được, đứng đây, à, đứng đường sao được Đứng đường xa được em ơi ai da, ai da, ai da ai da Ây da Ôi, sợ, thốn quá Ui da, ui da, ui da, ui da Ui da À, chứ không phải Quýnh còn hết nào rồi em ơi Ông đang trêu ạc sao em ơi nếu ông em nếu ông đang chịu bạc thì mình có thể anh em ạ à. tại vì ông thấy anh em thôi, mình có thể camera này đủ dần cố gắng càng cao càng tốt nữa mà vừa đánh vừa chạy luôn cho anh hết nhà mana luôn cho ông hết nhà mana luôn ui dồi ôi da nước này chém đâu quá ui dồi ui dồi ui dồi ui dồi ui dồi ôi không chạy đâu rồi ấy da ấy da ấy da ấy da ấy ui đừng quá nè mày, đừng vãi cả rồi đúng là kỳ họ ui dù. kỳ họ chiều anh em ơi à, ông ông ông online rồi online rồi anh em ơi ông chém trước luôn rồi không phải treo vào tôi lúc này có thể treo mà tầm này không treo rồi á chịu chịu rồi ui dù. Ôi, 300 đô vai lên Ôi dồi, u Ôi dồi 200 đô vái nồi Khó quá nè mọi Ôi, má ông đặt tóc chém nhanh quá Không nén nổi nè mời Chém nào trúng cái đó, trúng nào chém nào trúng cái đó hơn nãy giờ em ca giờ nó đang đánh nè đâu giật có em ca không còn thua nữa mà khó quá ui kiếm né né né đạo né đạo né đạo né đạo né u chín một đạo chín một đạo à, còn đánh quá rồi mà ui sợ ui sợ ui sợ ui sợ không thua nữa mà à, gặp thiếu lâm này thua chắc à <laughs> anh em thấy đồ của là hơn lương chưa à, thiếu lâm này thì mình chịu rồi em ơi không tăng được so với thiếu lâm sao tăng được em em đọc đi tăng thiếu lâm đồ đứng làm chém hai đao chết nam sao tăng được chém hai đao rồi chết sao tăng được đây mình dính lại bằng chân động double x hai này banh luôn nè đừng nói mà thắng non à vô đây vô a đây vô đây vô ca đây rồi khải đưa cho ẹt thiếu lâm khải thôi không cần thiếu lâm kia đâu ẹt thiếu lâm khải vô đây vô ca này cầm năm độc đây khải cầm thứ năm khải cho ở đấy vâng cao Đại thứ năm này nó mang đào tứ không này nọ xem chưa biết nói như thiệt và trưởng lưu vô đây khải đưa hạt năm độc này trưởng lưu cầm rồi khải cầm hạt thứ năm của khải bữa ok không một anh 10 chơi không nhắm ăn được không thứ năm khải chưa ăn được nói gì hạt này <laughs> chịu rồi đậu sần mà chém đâu mình chém nó không ăn thua em ơi bữa trước khải tính tam rồi không đứng làm cái này dính hai đang làm một chuyện muốn chết rồi à. ui trời chịu chịu chịu ba chim thú vãi cả đấy này đứng lại cái này chém chết luôn ấy xem đồ à, của ông làm ăn lương chưa mà nói như thiệt vậy anh kiểu gì anh còn niềm tin nè à. anh thiếu lâm khải cũng chưa ăn được anh này anh nem động này nè đánh với anh thiếu lâm khải cũng chưa ăn được trong đó khi thiếu lâm khải chưa có đau đấy đừng nói mà ăn được anh này full đồ mắt ộp này họ đau tới không 43 cấp Đội cấp 160 mấy Mình có 142 thôi Đậu xanh anh bằng niềm tin Đó thấy chém không Thấy chưa Giờ đứng làm cái thì chết Đó thấy đau bằng chân ra chưa dạ. Ít hai đam rồi đấy Chém một cái chết Chém chết bao lần nữa nè này con đam khó quá không nữa làm con được mấy ông chém con này chịu rồi à, không dám đứng đam luôn đứng mà đam giờ đứng lại đam cái là chết đứng lại đam cái là chết dính đam liền luôn nè chém chạy không nổi luôn đó nó sánh người ta <laughs> à, đấu đủ thiếu long này chịu thua nữa mày thôi xong đúng đứng lại ra xem chết này <clears throat> đúng rồi thua thua chắc rồi chắc rồi à chấm đầu quá nè mà <laughs> vô đây ai muốn ai muốn ai nói thắng đường vô đây khải chỉ cầm gạch thiếu lâm cùi của khải thôi thiếu lâm khải gọi là thiếu lâm bình thường thôi đây thiếu lâm này cho anh em xem thắng gì thắng bằng niềm tin nữa thế một niềm tin nữa hết thực lực cũng thua đường nào cũng thua đây giờ quýnh giùm khả cái đơn giản thôi bây giờ thì ra kèo đi khả sẽ đưa gạt à, cuốn này cho ông nào vậy đây ông nào gì comment này ông à, ông trưởng lưu không biết trưởng lưu này là chơi năm đặng nhiều chưa đứng lại anh hà đao chết thôi trưởng lưu này comment thì uh, vô đây thử sức không khải sẽ giao cái gạt uh, năm đọc cuốn này cho trưởng lưu và khải sẽ cầm thiếu lâm của khải solo chơi đó thử ăn được không còn đây sẽ đồ còn làm bằng lương đây không có nét cũng không được em ơi trước thua hai trận rồi đánh cũng nổi đây đồ làm bằng lương đây kỳ hợ mà tầm này câu đam đa câu không nổi nó chặt hai mà đau muốn ngã ngựa mà rồi câu câu kiểu gì vào tay đó đó dùng quấn đi dùng quấn đi đồ người ta đấy dùng quấn đi đó dùng quấn đi mình đừng tin đây dạ, có ờ. niềm tin một chém hai đang muốn bóc ngừa bóc hơi mà muốn bằng niềm tin nè đó ok anh em ơi nói chung mình chấp nhận thua cái ạc đó khải thấy thua chắc chắc chắn rồi còn ông nào mà muốn thử sức cứ vô đây đây ạc thiếu lâm khả đây ạc thiếu lâm khả thì cua thôi vô đây test thử người biết đây cái gì cho coi ạc thiếu lâm khải cũng tương đối thôi không bằng ngạc lúc nãy nhưng mà khải khẳng định là thiếu lâm khải sẽ ăn ngạc này đó một ai muốn bơ ca vô đây inbox facebook vô đây bơ ca thử vâng ca muốn như thế nào thì chiều thế đó thôi Đây nè Anh Thứ Lâm Khả đâu Đây Thứ Lâm Khả đây Nhiều người nói không cứ ờ, này nọ cứ cảm giác là Mình là bát đạo Đây Thứ Lâm Khả đây Ok chưa Thứ Lâm Khả đây Đó Ok chưa Vô đây Đây Thứ Lâm Khả này Khả sẽ căm mặt Thiếu Lâm Còn ông nào nói năm độc thắng được á Thì cứ vô đây Khả đưa ạc năm độc cuốn cho mà cầm Rồi vô đây cuốn như thứ Lâm Khải Đó Vô đây cuốn như thứ Lâm Khải Ok chưa ông nào mà nói thiếu lâm lúc nãy mà anh con năm động là anh được thì khải xin thua đấy anh thiếu lâm khải đây anh thiếu lâm khải bình thường thôi mà khải dám chắc anh được hai một con ờ, hát một cuốn này đó đây anh của ông kia đây xong đánh lại được 158 <laughs> chưa nói uh, đâu anh này chưa thứ năm rồi mà thứ năm rồi à, ổng là 100 chưa ông chưa cập nhật nữa không chưa cập nhật thứ năm nó đồng vô nó mới lạ luôn Ok anh em ơi, Khải vô đấu giá anh em ơi Thua anh em ơi, chấp nhận hai trận rồi Thua gặp Thiếu Lâm đã thua Hôm trước Khải có ăn Thiếu Lâm nhưng mà Thiếu Lâm thường thôi nè Thiếu Lâm thường Khải ăn được, Khải có đam ăn được Tại vì cái lượng đăng người ta không chết được mình Còn Thiếu Lâm này chém hai cái chết bà rồi đánh gì Không đánh nữa à, ờ, Chuyện này không đã nhận chưa Ok đã nhận rồi nha Hà Kiều ơi, cảm ơn Hà Kiều nhiều nha